chào tất cả anh em nhé thì, uh, chắc hẳn anh em xem video này ấy, thì cũng rất là nhiều người chơi cờ bạc cũng rất là nhiều người thua tha mất tiền mà không biết làm sao mình có thể kiếm lại được và những cái gì mình đã từng mất và rất là nhiều anh em vay mượn nợ nần cầm cố thì hôm nay tôi làm video này thì trước tiên là để tôi giới thiệu anh em những công nghệ đồ chơi cờ bịp mới nhất hiện nay tiên tiến cao cấp nhất hiện nay và cụ thể là cái video hôm nay tôi giới thiệu anh em là cái đồ chơi công nghệ hàng độc quyền mới nhất của chúng tôi thì uh, trên màn hình đây là tôi sẽ giới thiệu đến anh em về đồ chơi bầu cua và đồ chơi tài xỉu và sau khi giới thiệu đến anh em về đồ chơi tài xỉu xong thì tôi sẽ giới thiệu đến anh em những phần mềm có thể chơi có thể giành thắng trong trò chơi game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa chơi trên điện thoại thì trước tiên tôi sẽ test luôn anh em về bộ đồ chơi bầu cua thì à, như anh em thường thấy ấy, mình vào sân chơi và sòng sới bầu cua thì anh em không thể đưa cái nắp cái đĩa cái hộp bầu cua vào sân chơi mà cũng mà đặc biệt ấy, anh em cũng không thể làm cái được nhưng làm sao để mình có thể giành nắng thì ở à, đây tôi đã chuẩn bị sẵn một ít hột bầu cua một cái nắp và một cái đĩa thì ở à, đây nhiều anh em thắc mắc là tại sao tôi bấm cái dây này thì làm sao tôi bấm cái dây này để làm sao để thứ nhất là để tránh cái tình trạng nhiều anh em bảo là quay video chỉnh sửa các thứ nhưng đây tôi quay video tôi sẽ bấm dây để dây nó chạy trực tiếp thì không bao giờ có thể chỉnh sửa video được đây là tôi sẽ test trực tiếp cho anh em để anh em xem được để chứng minh anh em cái độ chuẩn xác của nó cái đồ chơi cao cấp mới nhất của chúng tôi thì ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một ít hột bầu cua một cái đĩa một cái nắp thì những cái đồ này là hoàn toàn bình thường đồ chợ thôi đây tôi sẽ sắp mấy hột bầu cua này Đấy, tôi sẽ chọn ngẫu nhiên vài hột bầu cua nha nhé chọn ngẫu nhiên ba hột bầu cua ừ. thì trước khi tôi đi vào test anh em để chứng minh anh em cái hột bầu cua cái nắp bầu cua cái đĩa bầu cua này hoàn toàn bình thường thì đây tôi đã chuẩn bị sẵn một cái thanh nam châm đấy thì để chứng minh em thấy là cái hột này hoàn toàn hột bình thường thì tôi sẽ thử luôn anh em Đấy, hột nếu mà mình thử nam châm nó không hít thì chắc chắn 100 là hột chợ hột bình thường anh em nhé không hề hít đấy cái đĩa cũng vậy này anh em này đĩa hoàn toàn bình thường đấy cái nắp bầu cua cũng vậy anh em nhé đây hoàn toàn bình thường đấy, không hề hít đấy nắp này hoàn toàn nắp chậm tôi mua về tôi múc cơm múc canh tôi đựng cơm múc canh thôi hoàn toàn bình thường anh em nhé thì đây sau khi ờ, sau đây tôi sẽ test luôn nha đây là cái bộ đồ chơi cái sản phẩm hàng cao cấp độc quyền mới nhất của chúng tôi mà tôi sẽ, sẽ giới thiệu đến anh em hôm nay thì đây là cái máy BC50 dùng để chơi bầu cua và trên tay tôi đây là nó dung dịch nước cảm ứng điện tử báo dung cách chơi làm sao chơi như nào thì mình đến sân chơi người ta hột bầu cua chén bầu cua nắp bầu cua của người ta mình chỉ cần là mang cái máy báo dung này mình đút trước vào trong người khoảng cách bắt xa 10 mét đổ lại đấy và kết hợp đi theo nó là nó dung dịch nước cảm ứng điện từ này mình đến sân chơi mình nhỏ một giọt hai giọt vào đầu tay và mình chạm tay một bầu cua thôi là nó sẽ báo dung trực tiếp cho anh em biết 100 trăm ra con gì được chơi sau đây không nào mất thời gian anh em nữa thì tôi sẽ test luôn cho anh em nhé đấy thì ở đây tôi sẽ bóc cái loại dung dịch nước cảm ứng điện từ ra đấy và tôi sẽ nhỏ luôn một giọt vào đầu tay anh em này mình đến sân chơi mình nhỏ một hai giọt vào đầu tay thôi anh em nhé không cần nhiều đấy và sau đây này tôi sẽ chạm tay hộp bầu cua này Đấy, đây chỉ cần chạm một mặt nó sẽ báo rung sáu mặt sáu nhịp dung khác nhau anh em nhìn này không có một dấu hiệu gì ở đây không có thể ai có thể biết được Đấy, cái dấu vết thì đây thử lại nam châm này không hề hít anh em nhé ok chưa ừ. sau đây này để chứng minh em thấy là cái độ chuẩn xác của nó cái xanh chín của nó ở đây tôi đã chuẩn bị một sẵn, sẵn một cái cốc và tôi sẽ bật cái máy rung lên à, tôi bật lên và tôi sẽ để vào cái cốc này để làm sao để nó rung vọng lên để anh em có thể nghe thấy được anh em nhé thì nhiều anh em thắc mắc anh em bảo là cái bộ đồ chơi này đấy thì uh, chơi như nào đấy nó dùng như nào thì đây tôi đã có cái giấy hướng dẫn sẵn đây cho anh em ừ, đây cái giấy hướng dẫn tôi đã để sẵn đây cho anh em này đây, cho anh em xem đây cái máy bấm dây tôi vẫn để lên luôn đây cho anh em xem nhé đây cái cái giấy hướng dẫn này anh em nhé tí anh em sẽ cùng tôi xem cái độ dung của nó này bầu sẽ dùng một ngắn cua không dùng nai dùng hai ngắn tôm dùng hai dài cua dùng ba ngắn cá à, gà quên mất này bầu dung một ngắn cua không dung nai hai ngắn tôm hai dài cá ba ngắn gà ba dài anh em nhé đấy anh em theo hướng dẫn này, này. sau đây nhá tôi sẽ sóc lên này sóc này anh em nghe gì chưa ba dung ngắn ba dung ngắn chắc chắn 100 trăm con này sẽ là con cái anh em này ừ. đây tôi đánh một ít tiền này vào cá này đánh ít tiền vào cá này con này 100 trăm câu cá anh em nhé mở này ừ, hai cá một tôm là tôi đã được ít tiền đúng không anh em ok chưa tiếp tục này anh em nghe dung nhá hai dung ngắn này hai dung ngắn này 100 trăm con này ra hai này đánh ít tiền vào nai này mở này 100 trăm nai này anh em chưa hai nai một cua ok cho anh em rất là chuẩn xác với anh em tiếp tục này Đấy, sóc mạnh sóc nhẹ được ai sóc ai làm cái được với sản phẩm này chơi rất là ok luôn ai sóc ai làm cái cũng được đều là chuẩn xác luôn anh em nghe gì chưa hai dung dài hai dung dài chắc chắn 100 trăm nó sẽ là con tôm anh em này đấy đánh tương đối tiền vào tôm này mở này anh em nhớ hai tôm đấy hai tôm một gà ok anh em rất là chuẩn xác luôn anh em sóc mạnh anh em anh em nhé ai sóc ai là cái được sóc mạnh sóc nhẹ cũng đều được hết anh em nhé anh em không nghe gì đúng không ván này không dùng không dùng rồi ván này 100 trăm anh em đánh cua này đấy, đánh hết tương tiền vào cua này mở này 100 năm có cua này đấy ok cho anh em đấy ván này tôi sẽ cầm cái máy rung lên tôi để sát ở máy quay để cho anh em nghe nhé chứ không nhiều anh em ở tôi để cái vào cái cốc này nó rung vọng lên thì nó rung to thế liệu vào sân chơi anh em đút trong người thì người đang nghe không thì xin thưa anh em nó nghe rất là êm anh em nhé cái sóc này đây anh em cho anh em nghe này anh em nghe chưa hai cái rung ngắn tôi đã để sát vào cái máy quay anh anh em nhưng mà anh em không chắc chắn anh em không thể nghe đấy vì máy rung rung rất êm đây đấy con này 100 trăm đó anh nai này hết tươi tiền vào nai anh em nhé mở này đấy một nai hai cua ok anh em sóc tiếp cho anh em một tiếng nữa này sóc mạnh sóc nhẹ ai sóc ai nào cái được anh em nhé đây tôi để sát cho anh em nghe này anh em nghe gì chưa ba cái rung dài này đấy ba cái rung dài đấy ba dung dài con này chắc chắn 100 trăm con này ra con gà anh em này đấy, 100 trăm gà này mở này đấy có gà có cua con nai anh em chưa tôi tắt cái máy zoom đi nhá đấy đây sau đây tôi sẽ cắt luôn cái này ra cho anh em để chứng minh cái độ xanh chín của cái độ chuẩn xác của nó nhé đây anh em nhìn này đây video là tôi đã bật cái máy bấm dây tôi cho anh em xem luôn đấy là chính tổ anh em là video này không cắt ghép không chỉnh sửa đây là test luôn cho anh em để chứng minh em cái thực tế luôn của nó nhé đấy anh em độ chuẩn xác của nó tuyệt đối 100 trăm luôn đấy như anh như anh em xem này đấy, không sai mần đặt một ván là luôn rất là chuẩn xác luôn đấy anh em nào cần quan tâm tư vấn về sản phẩm có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị màn hình đấy để chúng tôi tư vấn anh em giúp anh em chơi anh em giành thắng đấy sau khi tôi test xong cho anh em về độ, bộ đồ chơi bầu cua này thì tôi sẽ giới thiệu anh em về đồ chơi tài xỉu anh em nhé thì đây là hàng công nghệ cao cấp hàng độc quyền mới nhất của chúng tôi chỉ duy nhất mình cơ sở tôi có anh em nhé đây tôi sẽ bỏ cái này ra đây sau đây là sẽ đến à, về đồ chơi tài xỉu anh em này thì ở đây tôi chuẩn bị sẵn một cái nắp một cái đĩa và một ít hột tài xỉu ở đây đây tôi sẽ lau khô ít hột tài xỉu này đây là anh em là từng vào sòng sới anh em biết rồi đúng không trước khi tôi đi vào test cho anh em để chứng minh anh em ấy hột tài xỉu hoàn toàn bình thường cái nắp cái đĩa này là hoàn toàn bình thường thì đây hột tài xỉu tôi đã ngâm với nước muối nổi hết hoàn toàn chắc chắn mấy anh em 100 trăm là hột thường rồi đây tôi sẽ gắp ngẫu nhiên vài hột anh em nhé tôi nau đi Đấy, nau khôi đây tôi ờ, chọn ngẫu nhiên ba hột tài xỉu này nau đi Đấy, nau khô đi anh em nhé trước khi tôi đi vào ờ, test cho anh em nhé thì tôi sẽ thử qua anh em làm chân đây là hột tài xỉu hoàn toàn bình thường anh em nhé ừ. không hề ý chứng tỏ anh em hột bình thường đĩa tài xỉu vậy anh em này đĩa nó hoàn toàn bình thường không hề đĩa nam châm không hề đĩa bịp không hề đĩa chuẩn anh em nhé đấy nắp cũng vậy anh em này nắp là hoàn toàn bình thường không hề nắp cam ra không hề nắp hai chiều không hề nắp nam châm anh em chưa ừ. sau đây này tôi sẽ test luôn anh em này thì đây đây cái bộ đồ chơi tài xỉu đây thì nó chỉ gồm cái một là máy tx 100 này hai là cái loại dung dịch nước cảm ứng điện tử cái loại này anh em nhiều anh em nhé thì anh em hỏi là cái loại này thì mình có thể chơi được bầu cua hay không thì xin thưa anh em đồ chơi tài xỉu thì mình chỉ có thể chơi được tài xỉu đồ chơi bầu cua thì mình chỉ chơi được bầu cua anh em nhé thì ờ, cái bộ này thì nó đi kèm với cái máy tx 100 này là cái loại dung dịch nước cảm ứng điện tử về tài xỉu còn kia là nó dung dịch nó cảm ứng điện tử về bầu cua cái loại này nó báo dung là khi tài thì nó sẽ dung dài xỉu dung ngắn anh em nhé sau đây tôi sẽ test luôn anh em này anh em đến sân chơi thì anh em cũng chỉ cần là nhỏ một hai giọt vào đầu ngón tay thôi và anh em chặn tay tay vào hột tài xỉu là mình thắng rồi đây tôi nhỏ một hai giọt đầu ngón tay anh em nhé không cần nhiều anh em sau đây tôi chặn hột tài xỉu này tôi kiểm tra hột này mình đến sân chơi mình chỉ làm sao mình kiểm tra hột thôi đây cho anh em xem lại này à, anh em như này ok chưa ừ. không hề có một cái dấu vết gì anh em nhé ừ. đây sau đây tôi sẽ bật cái máy rung lên và tôi sẽ để lại trên cái cốc này để nó rung vọng lên để cho anh em thể nghe thấy anh em nhé đây đây anh em nhìn này đây và nó ấy nó vẫn đang chạy dây anh em nhé sau đây tôi đã sóc này tôi đã bật cái máy rung lên và giờ tôi sóc anh em nhớ tài rung dài xỉu rung ngắn nhé tài dung dài xỉu dung ngắn con này dung dài anh em này một trăm con này đánh tài này Đấy, đánh ít tiền được vào tài này mở này 12 điểm tài ok cho anh em đấy, sóc tiếp này tài thì dung dài xỉu dung ngắn đấy anh em nghe chưa dung ngắn dung ngắn là 100 năm xỉu này đánh tươi tiền vào xỉu này mở này một hai một hai ba sáu điểm xỉu tiếp tục này anh em nghe chưa dung dài này dung dài 100 trăm tài này đánh từ cái tiền vào tài này mở này ba ba năm 11 điểm tài ok anh em tiếp tục này dung dài này tiếp tục đánh tài này đánh hết từ cái tiền vào tài này mở này bốn bốn năm 13 điểm tài ừ. sau đây tôi lại cầm cái máy dung này tôi để sát vào để cho anh em nghe nhé đấy đây để sát cho anh em nghe này anh em thấy chưa rung ngắn đúng không đấy rung ngắn thì chắc chắn 100 trăm nó sẽ là xỉu này mở này hai ba bốn chín điểm xỉu này sóc tiếp phân nữa này bộ đồ chơi nó chuẩn xác luôn nhá anh em này nghe này đây đấy dung dài anh em nhé anh em nghe rất là êm đấy kể cả trong đêm tối yên tĩnh anh em chơi cũng ok luôn không ai có thể phát hiện ra sản phẩm này 100 trăm không tan luôn con này dung dài 100 trăm tài này mở này 4 6 4 14 điểm tài anh em chưa Đấy, tôi tắt máy bao dung đi nhé ừ. thì ở đây là hai cái bộ đồ chơi hàng cao cấp độc quyền mới nhất của chúng tôi về đồ chơi bầu cua và đồ chơi tài xỉu sản phẩm này anh em đến sân chơi đến sòng sới người ta thì hột chắn nắp tất cả thứ người ta mình đến sân chơi mình chỉ cần chạm tay vào cái hột bầu cua hoặc hột tài xỉu là mình có thể giành chiến thắng rồi thì sau đây tôi sẽ test luôn cho anh em về cái trò chơi game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa chơi trên điện thoại thì nhiều anh em bảo là chơi trò chơi trên điện thoại thì không thể bịp được thì xin thưa anh em anh em nên bỏ ngay suy nghĩ đi vì bất cứ trò chơi nào bất cứ lĩnh vực nào thì đều có thể bịp được hết anh em biết thì thắng anh em không biết thì mình sẽ bị thua thì sau đây tôi sẽ test luôn cho anh em này để chứng minh em cái độ chuẩn xác của nó nhé đây tôi đóng này tôi mở cho anh em xem này Đấy, đóng tiếp này mở này thì anh em nhìn này thì à, như những cái trò chơi này là tôi đã biết trước quy luật biết trước cái công thức của nó đấy thì tôi sẽ biết trước kết quả của chơi bất cứ trò chơi nào bầu cua tài xỉu sóc đĩa tôi đều biết trước kết quả chơi anh em nhé đấy. như này tôi đóng này tôi sẽ đánh luôn cho anh em này như con này tôi 100 trăm tôi sẽ đánh con bầu này ví dụ như ván này tôi đánh bầu 50 triệu chẳng hạn này mở này anh em như có bầu có cá có gà ok cho anh em đóng này có bầu có cá có gà bán này 100 trăm tôi đánh con tôm anh em nhé mở này anh em nhớ có một tôm hai cá đấy, ok anh em một tôm hai cá đấy, rất là chuẩn xác luôn anh em đóng vào này một con tôm hai con cá con này là đánh cá nhá mở này anh em nhớ hai cá một bầu đấy, rất là chuẩn xác luôn anh em hai cá một bầu đóng vào này đấy con này đánh cua này một trăm năm cua này đánh một tỷ một cua này đấy có cua này đấy, rất ok luôn anh em ok chứ anh em đấy tiếp theo đấy là tôi sẽ test luôn anh em về cái trò chơi tài xỉu anh em nhé ừ. đây đây là cái phần mềm mà tôi đã lập trình ra và tôi biết trước quy luật biết trước công thức anh em nhé mình có thể đánh trên máy mình và đánh trên máy người ta đánh trên bất cứ máy ai mình đều có thể biết trước cái quả chơi này đóng vào này mở cho anh em xem này tài này đóng vào này mở tiếp này đấy xỉu này đấy đóng này và này một trăm đánh tài này anh em chưa 3 5 6 11 điểm tài à quên 3 5 6 14 điểm tài đóng này phần này 100 trăm đánh tài tiếp này anh em chưa 4 6 3 13 điểm tài đóng này phần này 100 trăm tiếp tục tôi đánh tài này anh em chưa 4 4 5 Đấy. 4 4 5 anh em chưa 4 4 5 13 điểm tài đóng con này con này 100 trăm đánh xỉu này mở này 5 điểm xỉu anh em giờ rất ok đúng không anh em tiếp tục con này đánh xỉu này đấy 8 điểm xỉu ok cho anh em đấy, sau đây tôi lại cắt cho anh em về trò chơi xong đĩa nhá đấy rất là ok rất là chuẩn xác luôn những cái phần mềm mà tôi đã lập trình ra tôi sẽ biết trước cái quả chơi để sát lên cho anh em xem này đóng vào này mở này cho anh em xem này đây là trò chơi sóc đĩa này đóng này mở tiếp cho anh em xem này đấy nẻ này đúng không một trăm trong con này tôi đánh chẵn này tứ tử ok cho anh em tiếp tục này một trăm trăm tiếp tục con này đánh chẵn này đấy ok cho anh em đóng này một trăm trăm chẵn này đấy sấp đôi này ok chưa tiếp tục chẵn tiếp này Đấy, à, sắp đôi này Đấy, à, rất là chuẩn xác luôn anh em ừ. chắn tiếp này Đấy, à, tứ tử này Đấy, ván này đánh nẻ này đánh một tỷ rồi nẻ này Đấy, nẻ này Đấy, ok chứ anh em ván này đánh chẵn này Đấy, sắp đôi này anh em cho rất là ok luôn anh em đây tôi sẽ cho anh em xem này dây vẫn chạy này đấy, video không hề chỉnh sửa không hề cắt ghép anh em nhé đấy thì là đây là những ngày hôm nay tôi giới thiệu đến em về những trò chơi về bầu cua về tài xỉu công nghệ cao cấp độc quyền mới nhất của tôi và những phần mềm game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa trên điện thoại thì anh em là quan tâm muốn giành thắng trong những trò chơi game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa này và những trò chơi tài xỉu bầu cua này em có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 082 hoặc qua trực tiếp cửa hàng tôi một là bến xe miền đông sài gòn hai là ngã tư sở hà nội tôi test hàng thử hàng trực tiếp cho anh em ngoài cái đồ chơi này ra thì tôi còn có những cái đồ chơi về bài này về sóc đĩa này về đá gà này đấy và tất cả những vực về cờ bạc anh em nào chót chơi vào thua tha và đâm vào cảnh nợ nần rồi muốn nới nạm một chút gì đã mất hoặc muốn ờ, có những kinh nghiệm tư vấn về những kinh nghiệm cờ bạc thì anh em nhấc máy lên với 10 năm trong lĩnh vực về cờ bịp thì trung tâm tư vấn cờ bịp chúng tôi sẵn sàng tư vấn anh em giúp anh em có những kinh nghiệm có những đồ chơi thiết bị chơi để anh em giành thắng trong sân chơi của mình Thôi anh em nào cần tư vấn thì liên hệ trực tiếp này, nhắc lại lần nữa này, 08259542 nhé. Thôi xin chào anh em, chúc anh em giành thắng trong mọi sân chơi mình. Xin chào anh em.